sao các anh chị đã quay trở lại với bài học của chúng ta. Rất nhiều các bậc phụ huynh khi mà đến được kiếm hỗ trợ trong quá trình đồng hành với con thì à, được sự hướng dẫn về sự thay đổi về những cái sai lầm nhưng có một phụ huynh chia sẻ à, cảm thấy những cái gì mà thầy chia sẻ rồi thầy hướng dẫn rất là hay nhưng mà Em thì là một người sống nội tâm, ít nói và thật sự là không biết bắt đầu nói chuyện với con từ đâu. Thì Tiếm đã chia sẻ với chị ấy một kịch bản để giao tiếp với con hiệu quả hơn. Và sau khi Tiếm hướng dẫn thì chị đã nói chuyện với con một cách rất là hiệu quả và người con rất là cảm động và rất là lắng nghe mẹ và ờ, vâng lời mẹ ngay sau buổi nói chuyện đó. Và Tiếm cũng đã chia sẻ cái kịch bản này cho rất nhiều phụ huynh và rất nhiều phụ huynh đạt rất nhiều cái kết quả tốt rồi chia sẻ con rất là cảm động rồi cái lòng trắc ẩn của con đã được khơi lên rồi tình cảm giữa cha mẹ và con cái trở nên gần gũi thân mật hơn vậy thì kịch bản này nghe có vẻ nó cao siêu nhưng thật ra thì rất là đơn giản cái kịch bản này vốn dĩ dựa trên cái vấn đề về tâm lý uh, giữa con trong cái độ tuổi dậy thì và cái tâm lý sự mất kết nối giữa bố mẹ và con cái trong một cái thời gian dài dẫn tới hai bố con hai mẹ con không có sự giao tiếp rất là lâu mà giao tiếp thông thường chỉ đó là trao đổi thông tin và đón nhận thông tin về những cái việc làm còn về mặt tình cảm thì thật sự là không có thì để giao tiếp với con thì điều đầu tiên mà các bậc phụ huynh cần phải làm đó là chúng ta cần phải lên lịch, đặt lịch với con. Mình hỏi con uh, trong một ngày hoặc trong một tuần này thì con có cái thời gian nào thì ờ, để mẹ và con hoặc bố và con có thể nói chuyện với nhau một chút thì lúc đó thì con sẽ trả lời vào buổi tối hoặc là buổi chiều hay thời gian nào đó mình nên hỏi và đặt lịch với con trong cái không gian thời gian mà con cảm thấy vui vẻ à, không bị nhiều cái áp lực của học tập để cái việc đặt lịch nó trở nên dễ dàng hơn đó là cái bước đầu để đứa trẻ cảm thấy con được bố mẹ tôn trọng con được bố mẹ à, lắng nghe chứ không phải đó là một cái ép đặt đó mang tính rất là tự nguyện và đứa trẻ hoặc con của các anh chị sẵn sàng à, mở lòng với các anh chị đó là cái bước đầu khi mà chúng ta đặt lịch được với con rồi thì chúng ta sẽ ngồi cạnh con các anh chị lưu ý giúp tiếng đó là ngồi cạnh chúng ta không ngồi đối diện vì khi ngồi cạnh thì nó rất dễ tiếp hơn và đặc biệt đó là cái mẹo trong tâm lý thì tiếm không chia sẻ sâu nhưng các anh chị hãy giúp tiếm đó là ngồi cạnh con nếu ngồi trên một cái ghế dài thì càng tốt có nghĩa là hai uh, bố và con hoặc mẹ và con ngồi cạnh nhau điều đó rất là hiệu quả trong việc giao tiếp đầu tiên trong một cuộc hội thoại để bắt đầu thì chúng ta nên đặt một câu hỏi dành cho con cái của mình nhưng câu hỏi này mang tính chung chung thôi nhé đừng đặt những câu hỏi quá sâu để khiến đứa trẻ mang tính phòng vệ thì à, các ba mẹ có thể đặt một câu hỏi ngày hôm nay con cảm thấy thế nào có thể đứa trẻ trả lời đó là bình thường nhưng đó là bước đầu tiên để anh chị và con kết nối tiếp theo anh chị cần phải làm đó là cảm ơn cảm ơn con đã dành thời gian cho mẹ cảm ơn con đã thành cảm ơn con đã dành thời gian cho bố để giờ đây bố có thể nói chuyện và trò chuyện với con bước tiếp theo đó là chúng ta cần phải xin lỗi con why tại sao lại xin lỗi con chúng ta hãy nhớ nhân vô thập toàn không ai trong chúng ta đều hoàn hảo có những lúc chúng ta làm điều gì khiến con buồn có những lúc chúng ta mải làm công việc chúng ta không quan tâm con thì chúng ta mắc phải cái điều gì trong những cái điều hiếm chia sẻ hoặc những cái điều khác thì hãy xin lỗi con ngày hôm nay thì ba cảm thấy rằng muốn nói với con một điều đó là ba xin lỗi con cái thời gian qua thì ba đã quá bận mỏi trong công việc của mình khiến không quan tâm được con nhiều đôi lúc thì ba nói lặng lời với con khiến con tổn thương ba biết con rất là yêu thương ba ba biết có những lúc con rất là giận ba ngày hôm nay ba thật sự rất là xin lỗi con vì những điều mà ba đã làm con tổn thương đó chúng ta chỉ nói những cái câu mang tính tình cảm nhưng phải nói một cách thật là chân thành đừng nói giả tạo những điều gì mình làm sai hãy thú nhận với con không việc gì phải ngại chúng ta hãy đừng cố tỏ ra chúng ta là một người hoàn hảo hãy chấp nhận những cái yếu đuối của mình cũng như chấp nhận cái yếu đuối của con để con và mình có thể kết nối để con và mình có thể kết nối lại với nhau đó là cái chúng ta cần thiết khi mà chúng ta xin lỗi con rồi thì chúng ta một lần nữa chúng ta cảm ơn con cảm ơn những cái gì con cố gắng trong học tập cảm ơn những cái gì con giúp đỡ mình trong hàng ngày dù đó chỉ là một cái điều nhỏ xíu thôi ba cảm ơn con vì con đã giúp đỡ ba trong những công việc nhà giúp đỡ ba san sẻ những công việc của mẹ của ba cảm ơn con đã cố gắng trong học tập ba rất tự hào về con ba biết đó là cái thành tích chưa cao nhưng ba rất trân trọng cái sự cố gắng của con đó là chúng ta công nhận chúng ta công nhận cái gì thành quả chúng ta đừng quá chú trọng vào cái kết quả chúng ta hãy quan tâm đến sự cố gắng của con đó mới là cái thang đo cái thước đo sự cố gắng cái kết quả của con thì chúng ta hãy nhìn lại chúng ta đặt một câu hỏi mở để gì kết nối chúng ta cảm ơn để đứa trẻ mở lòng hơn chúng ta xin lỗi để bức tường rào cản bị phá vỡ chúng ta động viên chúng ta công nhận những cái việc làm của con sự cố gắng của con đó là chúng ta đang bước qua cái hàng rào điều tiếp theo chúng ta hãy đặt những câu hỏi hãy đặt câu hỏi ấy con cảm nhận ba là người như thế nào con cảm nhận con mong muốn ba sẽ thay đổi điều gì con mong muốn con mong muốn ba ở điều gì để đứa trẻ được mở lòng khi mà đứa trẻ được mở lòng đứa trẻ chia sẻ thì cái hàng rào nó không còn nữa chúng ta đã bước qua rồi và chúng ta đang đang đang lại gần đang lại gần nhau đứa trẻ đang gì đang mời đang đang chia sẻ ra và chúng ta đang đi sâu vào trong tâm hồn của con khi chúng ta đi sâu vào trong tâm hồn của con thì chúng ta hiểu được con chúng ta thấu hiểu được con khi chúng ta hiểu được con thì chúng ta nói điều gì đứa trẻ cũng chấp nhận một cách dễ dàng bây giờ hãy đặt những câu hỏi dành cho con để mình lắng nghe câu hỏi đó có thể ở trường câu hỏi đó có thể là bạn bè câu hỏi đó có thể là về bản thân con câu hỏi đó có thể liên quan đến bố mẹ chúng ta hãy đặt những câu hỏi mở những câu hỏi gián tiếp để đứa trẻ được trả lời một cách tự nguyện. Trong buổi này, chúng ta không nên đặt những câu hỏi đóng, chúng ta không nên đặt những câu hỏi trực tiếp vì điều đó khiến cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc. Đó. Đó là cái chúng ta cần phải làm trong một cái kịch bản. Ví dụ trong cái buổi nói chuyện này, mục đích của mình là muốn con xây dựng một cái kế hoạch học tập muốn con thay đổi một cái điều gì đó thì chúng ta đặt những câu hỏi gì đấy chúng ta làm những cái bước kia chúng ta cảm ơn con về những cái điều đó mình sẽ chia sẻ ba cảm thấy con rất là tuyệt vời và thấy con rất là cố gắng trong việc học nhưng ba cảm thấy con cần phải có thời gian để nghỉ ngơi con cần có thời gian để giải trí con cần thời gian cho bạn bè và con cần thời gian cho gia đình cho bố mẹ để chúng ta có thể trò chuyện hỏi han nhau chúng ta đang chia sẻ nhưng chia sẻ mang tính thì đứa trẻ thích đứa trẻ đang thích được vui chơi đứa trẻ đang thích được giải trí thậm chí nó rất là lười học không mình phải công nhận điều đó công nhận cái gì việc sự cố gắng của con rồi mình phải nói tới điều con thích từ đó đứa trẻ được mở lòng đứa trẻ muốn làm muốn làm cái kế hoạch đó để mình được vui chơi được giải trí trong vui chơi giải trí kế hoạch bao giờ con có việc học tập đúng không khi mà chúng ta động viên con rồi con được gì được lời động viên đó được khích lệ đó con làm kế hoạch khi con làm kế hoạch thì chúng ta ngồi cạnh con chúng ta đồng hành rồi chúng ta đặt những câu hỏi theo con thì mình còn thiếu cái việc gì để cho cuộc sống này nó vui vẻ hơn hoặc mình còn thiếu điều gì để cho mình khỏe khỏe mạnh hơn đó là ý chúng ta muốn gợi ý con là con phải cần phải tập thể dục đúng không nhưng mà chúng ta không nói à, con thiếu tập thể dục thế này con phải ghi vào tập thể dục như thế đúng rồi thế mới khỏe mạnh đứa trẻ đang bị áp đặt và đứa trẻ không muốn và khi nó xây dựng một kế hoạch nó không muốn thì nó không muốn thực hành đó là cách mà chúng ta trò chuyện với con rồi những cái việc khác cũng như thế chúng ta đặt những câu hỏi gợi mở rồi việc con làm rồi việc học theo con thì cái kế hoạch học tập mình chia ra theo ngày theo tuần theo tháng hay như thế nào để mình thực hiện tốt hơn rồi mình cũng cần phải khen ngợi con cũng cần phải đặt ra những cái phần quà cho con thì mẹ cảm thấy bố cảm thấy con thực hiện được những cái điều này thật là tuyệt vời bố muốn thưởng cho con phần quà vậy con thích cái phần quà gì khi mà con hoàn thành xong cái kế hoạch mà con xây dựng nhỉ à, sao đứa trẻ muốn cái này muốn cái này ok nghĩa là nếu cái phần quà nó tương ứng những cái giá trị con bỏ ra tương ứng những công việc con bỏ ra thì mình cần phải thưởng cho con những cái mà con mong muốn ví dụ những cái những cái phần quà con mong muốn nó cao quá thì mình đặt những câu hỏi theo con thì phần quà này nó có có cao với những cái gì con bỏ ra hay không theo con cái phần quà nào nó phù hợp hơn có nghĩa mình đặt những câu hỏi để con tự trả lời con tự thực hiện rồi mình đặt tiếp một câu hỏi vậy thì có thưởng rồi mình đặt tiếp một câu hỏi vậy thì làm tốt thì đã có thưởng vậy nếu không làm tốt thì mình cũng cần phải tặng nhau một phần phần quà nào đó chứ con nhỉ đó là chúng ta nói về phạt không thực hiện kế hoạch đúng không nhưng nói mang tính vui vẻ hơn và đứa trẻ sẽ đưa ra nếu con không làm được thì con sẽ bị a con không làm được con sẽ b hoặc ờ, những cái hoạt động liên quan đến đến công việc của con à, con có thể uh, dọn vệ sinh rồi con có thể phụ việc này việc kia khi mà con không thực hiện được đó rất là đơn giản rồi ngày hôm sau khi mà mình muốn kiểm tra những kế hoạch của con đừng đừng bảo ngày hôm nay làm được gì rồi sao không làm việc này đi sao không làm việc kia đi con viết ra rồi con không thực hiện vậy à không đứa trẻ coi như mọi cái rào cản lại bị gì xây lên chúng ta đặt câu hỏi ngày hôm nay con cảm thấy thế nào rồi ngày hôm nay con cảm thấy điều gì con làm tuyệt vời nhất có điều gì ngày hôm nay quên chưa thực hiện không chúng ta đang nhắc nhở con chúng ta đang khích lệ con nhưng với một tâm thế vui vẻ và đứa trẻ vui vẻ đón nhận và thực hiện những việc thì nó chưa làm nó sẽ thực hiện và có thể nó sẽ sắp xếp vào ngày mai nó thực hiện còn hơn chúng ta đặt những câu hỏi mệnh lệnh đặt những câu hỏi đóng khiến cho cuộc hội thoại kết thúc và những ngày hôm sau giữa ta và con không thể nói chuyện được nữa chúng ta biết sử dụng khéo léo những câu hỏi ở phần trước và cái kịch bản ở phần này giúp cho chúng ta có một cuộc hội thoại gắn kết yêu thương và giữa bố mẹ và con cái chúng ta chung một ngôn ngữ chứ không phải bố nói tiếng việt con nói tiếng anh đây không phải là mang tính ngôn ngữ ngôn ngữ ở đây chúng ta cùng chung một cái tiếng nói cùng chung một cái ngôn ngữ để chúng ta hiểu và chúng ta thấu hiểu nhau còn khi chúng ta nói ngôn ngữ khác nhau mệnh lệnh và áp đặt ngôn ngữ muốn chủ động muốn độc lập gặp nhau thì nó chỉ xung khắc với nhau và không hiệu quả thay vì đó chúng ta mang những ngôn ngữ gợi mở gợi ý động viên khích lệ động vào lòng chắc ẩn của con với ngôn ngữ được tôn trọng được khích lệ hai ngôn ngữ gặp nhau thì tạo ra một kết quả tuyệt vời tiếng hy vọng anh chị và con cái sẽ có những buổi trò chuyện thật là thú vị, thật là hữu ích và sự gắn kết tình cảm một ngày một sâu sắc hơn và con cái sẽ chia sẻ tất cả những cái gì tâm sự thầm kín sâu nhất cho cha mẹ dù đó là học tập tình yêu bạn bè hay tất cả những cái mối quan hệ thậm chí những cái chuyện khó nói khác thì chúng ta còn giáo dục giới tính cho con nữa thì khi mà chúng ta kết nối mọi sự sẽ trở nên dễ dàng chúng ta thực hiện các quy trình một cách dễ dàng hơn hãy cảm ơn con cái sau khi chúng ta kết thúc buổi nói chuyện chúng ta hãy ôm con cái và nở chúng ta hãy ôm con cái để cảm ơn con đó là chúng ta thể hiện cái sự tình cảm sự quan tâm của chúng ta tiếng chúc tất cả các anh chị giao tiếp với con càng ngày càng tốt hơn hãy nhớ cái kịch bản giao tiếp của chúng ta một đặt lịch với con hai đặt một câu hỏi mở về cảm xúc về chung chung ba chúng ta cảm ơn con bốn chúng ta xin lỗi con năm chúng ta công nhận con khích lệ con sáu chúng ta đặt ra những câu hỏi mở với những cái mục đích của chúng ta trong trong cái buổi nói chuyện đó và cuối cùng chúng ta hãy cảm ơn con ôm con vào lòng đó là cái kịch bản tuyệt vời khi chúng ta sử dụng một cách linh hoạt tuân thủ những cái nguyên tắc làm bạn với con những cái nguyên tắc trong giao tiếp thì buổi hội thoại đó tràn đầy ý nghĩa và vô cùng tuyệt vời cảm ơn tất cả các anh chị